cái đó được coi gần như là một cái sóng đầu tiên nếu mà các bạn nào học về sóng Elliot ấy, thì đó là một cái sóng đầu tiên của thị trường tiền kỹ thuật số của Bitcoin nói riêng Xin chào quý vị và các bạn mình là Quốc đây hôm nay sẽ hầu chuyện các bạn về lại cái chuyên mục rất là quen thuộc Forex trà đá trà đá Forex hôm nay buổi sáng thì à, mình đã cũng đã uống trà đá rồi thì cũng có lượm lặt được vài câu chuyện rất là hay thì bản thân tôi ờ, cũng có cái trải nghiệm thị trường này khá là lâu từ năm 2012 chính xác là năm 2012 tôi ờ, bước chân vào thị trường tài chính lúc ban đầu thì bén duyên là thị trường forex đánh ờ, con vàng đầu tiên lệnh đầu tiên là lệnh vàng ờ, gọi là cũng cũng khá là lâu rồi 8 năm rồi à, thì sau đó tiếp sau đó thì tôi có trải nghiệm tiếp một cái thị trường nữa đấy là thị trường cryptocurrency thị trường coin lúc bấy giờ thì nó rất là sơ khai thôi à, bởi vì như các bạn biết ý, thì bitcoin là được ra đời năm 2008 nhưng hồi đấy trái biết đâu Việt Nam chắc chắn là không cái thời mà tôi tham gia ấy, thì là có mấy um, có mấy người em là cũng đã bắt đầu là mua máy về đào coi rồi nhưng mà tôi thì không chọn cái giải pháp là như vậy nó rủi ro lắm bởi vì <laughs> tôi còn chứng kiến là có người còn bị cháy nhà cơ cháy xưởng đào từ năm 2013 uh, là tôi đã tiếp cận đến cái thị trường coi thị trường tiền kỹ thuật số nhưng mà với phương diện là trading giống như forex ấy đấy thì à, hồi đó thì nó cũng um, sau khi mà mình bị à, thất bại ở cái thị trường forex rồi là mình lại tìm đến cái thị trường cryptocurrency thì mình à, cũng có một cái sự trải nghiệm là cái thời điểm đó thì à, bản thân tôi cũng vẫn đang cái quá trình tìm hiểu về kiến thức như các bạn biết là những cái năm đó thì uh, những cái kiến thức ở trên mạng ấy chưa có tiếng Việt nhiều như bây giờ hầu hết là toàn phải lên trên mạng ờ, Google với những cái từ khóa bằng tiếng Anh hoặc là vào những cái website uh, diễn đàn uh, ờ, 100% tiếng Anh hầu như không có không có luôn kể cả các cái sàn giao dịch ấy, thì mình muốn kiểm tra muốn check thì cũng chẳng biết vào đâu cả cũng chỉ có là niềm tin thôi thời điểm đó thì vẫn có các cái sàn forex ở Việt Nam còn sàn về tiền kỹ thuật số ấy, thì không có luôn duy nhất thời điểm đấy à, là chúng ta trao đổi bằng cách đấy là à, có à quên hai chứ không phải duy nhất xin lỗi đầu tiên là trao đổi trực tiếp với nhau online hoặc là vào một cái cộng đồng nào đó uh, admin rồi là cái người leader họ confirm xác nhận người này uy tín thì là sẽ giao dịch trao đổi trao đổi với nhau ok tôi muốn mua một bit uh, giá này giá này thì uh, trao đổi qua internet banking hoặc là gặp mặt trực tiếp mua bán trao tay luôn như kiểu mua ngoài chợ ấy mở rau ngoài chợ ấy. đấy cái trải nghiệm mua giao dịch trading tiền kỹ thuật số của tôi nó thời kỳ đầu nó như vậy rồi sau đó là biết đến cái trang web đầu tiên để cho giao dịch uh, tiền kỹ thuật số đấy là trang btce.com cái trang đó sau này thì nó scam rồi cái trang đó sau này uh, tôi không hiểu lý do vì sao nó làm ăn rất là tốt có lẽ là do cái người đứng đầu là họ um, có một vấn đề gì đó về quản lý tài chính nên là cái trang đó nó nó bị scam. à tôi nhớ không nhầm đấy là hình như là nó bị đao xuống là bởi vì là liên quan đến một cái vụ rửa tiền gì đấy bị bị ờ, bị mỹ nó nó đao ờ, cái trang web đấy xuống giống như là ngày xưa nếu mà bạn nào ở cái thời kỳ đầu gọi là mmo đấy make money online đấy hay lang thang các cái diễn đàn trên mạng những cái uh, chương trình kiếm tiền online thì các bạn sẽ biết là có một cái gọi là LR uh, ờ, Liberty Reserve đấy, đấy cũng bị uh, Mỹ FBI đánh sập đấy. cái thời đấy thì nó là một cái ví điện tử luôn ví điện tử đấy thì bị đánh sập là bởi vì nó liên quan đến một cái trang uh, trang web về tội phạm đấy. thì tương tự cái sàn BTCE nó cũng cũng bị như vậy và sau đó người ta cũng có mở lại rồi nhưng mà vì một cái lý do nào đó nó scam các nhà đầu tư sau này mãi sau này mới scam các nhà đầu tư cơ và khi đó thì chúng tôi chỉ có giao dịch qua hai cách như vậy thôi trên thị trường kỹ thuật số mua bán trực tiếp hai là lên sàn btce.com thì bản thân tôi thì ờ, tôi nhớ là có mua thời điểm đấy là có mua uh, nó đâu đó là quãng uh, bitcoin rồi đấy nó khoảng 200 đô 200 đô xong đó nó lên 400 đô rồi lên uh, hơn 1 ngàn đô ngàn mốt ngàn hai ngàn ba gì đó tôi nhớ không không chính xác gọi là hơn 1 ngàn đô tùy sàn tùy sàn bởi vì xem lại các cái dữ liệu quá khứ bây giờ thì nó không được chuẩn mà kể cả cái thời điểm đấy à, nó không có sàn giao dịch mà nên cái giá cao nhất thì nó cũng không được chuẩn nó nó trên mức một ngàn và tôi nhớ không nhầm là đến ờ, cuối năm 2013 nó lên đến mức trên 1 ngàn thì sau đó là à, trong vòng 2 năm tiếp theo là nó đi xuống và bản thân tôi thì không kịp chốt lời Đấy, vẫn một cái tâm lý là <laughs> hy vọng là nó sẽ lên Đấy. À, cái đó được coi gần như là một cái sóng đầu tiên nếu mà các bạn nào học về sóng Elliot ấy, thì đó là một cái sóng đầu tiên của thị trường tiền kỹ thuật số của Bitcoin nói riêng thì uh, uh, bản thân tôi lúc đó thì mình cũng không giữ được uh, Bitcoin ở cái thời điểm đó và tôi cũng có tham gia lại vào cái thị trường tức là đã bán đi rồi uh, lời gọi là xanh thì không chốt đỏ đỏ thì lại bỏ đấy uh, <laughs> rồi tôi cũng có tham gia một uh, cũng tiếp tục tham gia uh, bên cạnh uh, giao dịch forex thì cũng có tiếp tục tham gia cái thị trường uh, tiền kỹ thuật số nữa uh, đến khoảng năm 2010 15 ờ, 16 cái khoảng năm 2016 thì tôi có có giao dịch lại nhưng mà cái thời điểm tôi tham gia cái cái đợt sóng thứ hai này của tiền kỹ thuật số nó thị trường nó khác rồi nó trưởng thành rồi bắt đầu có những cái ví chưa có ví lạnh nhé ví lạnh là sau này bắt đầu có những cái ví online để bạn lưu trữ bitcoin cũng như là có các cái sàn và cái ví điện tử lúc đấy tôi dùng đấy là ví ờ, blockchain.com dùng để giao dịch mua bán trao đổi thì hiện tại thì tôi đây tôi vẫn còn các cái lịch sử giao dịch à, lúc năm khoảng 2015 16 đấy thì cái thời kỳ đỉnh cao nhất thì tôi có giao dịch uh, độ khoảng 7 bit 7 bit thì bạn biết là năm uh, cuối năm 2017 giá Bitcoin lên đến 19.000 đúng không? hơn 19.000 sát mốc 20 000 uh, bị sản cái thời điểm đó thì tôi biết rất là nhiều người anh em người chơi với tôi à, họ trở nên rất là giàu có luôn có những cái người họ kịp chốt tất nhiên không chẳng ai chốt được đúng đỉnh cả nhưng mà họ kịp chốt lời thì họ cũng đã có những cái lợi nhuận của riêng mình tôi cũng chứng kiến rất là nhiều người anh em à, tự nhiên đổi đời luôn nói thật là như kiểu trúng số luôn nhưng mà rất hiếm khi rất hiếm cái người mà biết dừng bởi vì họ đã đang đà chiến thắng mà thì họ lại tiếp tục họ giao dịch uh, họ chuyển sang những cái à, tiền tệ khác hoặc là chuyển sang cái mô hình đầu tư khác nên tôi cũng biết là một vài người họ cũng lại xuống còn có những cái người thì họ lại chuyển sang những cái mặt hàng kinh doanh truyền thống khác cái um, lĩnh vực truyền thống thì họ cũng giữ được tiền tất nhiên là không không thành công không đột phá như kiểu năm 2017 uh, à, đầu tư nhưng mà họ cũng đã giữ được tiền tôi cũng chứng kiến rất là nhiều những cái cảnh lên voi xuống chó kiểu như vậy trong thị trường tài chính forex cũng như là tiền kỹ thuật số thì đây ờ, đây là cái ví blockchain này tôi nhớ thời kỳ đỉnh cao nhất là tôi đã có tầm khoảng 7 bitcoin lúc đấy thời giá là khoảng đấy các bạn nhân lên nhân nhân nhẹ nhàng 15.000 nhân với 7 đi là bao nhiêu nhỉ là đã là 9 ờ, chín mấy nghìn rồi đấy 95 nghìn rồi đấy đây có thời điểm tôi giao dịch đây các bạn nhìn thấy rõ đây là cái lịch sử giao dịch à, của ví uh, à, blockchain.com nó là một cái ví online đấy hồi đấy chúng tôi giao dịch uh, thuần lắm như kiểu à, ra ngoài chợ mua mớ gì mớ rau thôi đấy như kiểu ra ngoài chợ mua mớ rau thôi có gì đâu trao đổi với nhau ờ, ông là uy tín admin xác nhận cái là giao dịch chuyển tiền một ông chuyển tiền một ông chuyển bip kiểu như vậy đấy và ôm cho đến khi nào giá nó hợp lý thì mình chốt kiểu như thế hoặc là mình có hàng mà mình cảm thấy giá hợp lý thì mình bán lên lên các cái group giao bán không thì lên BTCE bán lên BTCE thì mất phí hoặc là nó hơi lằng nhằng nên là chúng tôi thích giao dịch theo kiểu trao tay như này hơn thì có các cái admin họ xác nhận kiểu như thế hoặc là giao dịch trực tiếp với cả các admin luôn họ họ cũng chính là các cái đầu tổng để ôm ôm bit mua bán ấy, gần như là mua bán ok đâu nhỉ cho các bạn xem một cái giao dịch lớn nhất lớn nhất là bao nhiêu nhỉ? đây đây là một cái giao dịch anh em thấy rõ ok đây là receipt đây nhận về nhá đây chuyển đi này Send, send là chuyển đi này ok thì nói chung là để mà nói thì cái cái thị trường này thì bản thân mình cũng không thể nào chắc chắn được 100% trong cái lĩnh vực tài chính hay là kể cả bất kể cái gì trong cuộc sống này cũng như vậy thì ờ, đấy đấy là cũng là một cái cái kinh nghiệm về giao dịch thì bản thân tôi thì cũng có những cái trải nghiệm nó được thua được mất với thị trường như vậy đấy, những con số mà lên đến ờ, đến phải nói là tiền tỷ như thế tất nhiên là đối đối với cái thời điểm đấy thì nó nhỏ lắm có những người là họ trở thành gần như là đa triệu phú luôn đấy từ bạn biết là có những cái người họ họ, họ gần như là họ mua được bit được giá cực rẻ luôn độ uh, 700 800 nghìn mà lên đến mười mấy nghìn mười nghìn họ chốt họ tự nhiên họ trở nên thành một con người cực kỳ giàu có là cái số tiền tôi giao dịch mà vừa cho các bạn xem là chỉ là số lẻ của họ thực sự chỉ là số lẻ thôi ờ, có người tôi biết là có cả trăm tỷ có cả trăm tỷ luôn vào thời điểm lúc bấy giờ đấy còn hiện tại thì à, giá bit hiện tại thì là khoảng gần 10.000 đúng không thì um, mình cũng không nói trước là điều gì nhưng mà tôi vẫn có một cái niềm tin vào cái thị trường tài chính cũng như là cái thị trường tiền kỹ thuật số nó dần dần nó sẽ phát triển còn hiện tại thì à, để mà trưởng thành nhất thì vẫn là cái thị trường điện ạ? À, forex thì à, tôi rất là hy vọng các bạn là nếu ai đó đã bén duyên với à, thị trường tài chính à, cũng như là tiền kỹ thuật số thì à, hãy tìm hiểu một cái thị trường trưởng thành như là thị trường forex nó sẽ ít à, bị làm giá hơn so với chứng khoán ít bị làm giá hơn so với cả thị trường tiền kỹ thuật số à, bởi vì sao bởi vì là nó cái khối lượng giao dịch hàng ngày quá lớn để một, một thao túng một cây nến nó cần một khối lượng tiền rất là lớn để mà thao túng được một cây nến Đấy. Thì à, hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau uh, phát triển những cái uh, kiến thức về mặt đầu tư uh, kinh nghiệm về mất tiền và được tiền uh, kinh nghiệm về uh, phân tích cơ bản kỹ thuật trong những cái nhóm cộng đồng mà chúng tôi đã có lập ra uh, cũng rất là hy vọng là các bạn xem clip này